Xin chào tất cả các bạn nha Hôm nay mình nhổ rau đay nè các bạn Nhổ bỏ trồng lại cây khác nè các bạn đấy nhiều cội trồng rong muống đó các bạn ơi cây rau đay này nó không có không có ra hoa không ra gì nữa thu hoạch luôn cho bạn xem rau muống ở đây nè thấy không xoài nè các bạn con hai chải đây nè thấy không ấy hoa này vườn ở đây nó nhổ hết luôn à bên kia là dê các bạn đây khoai sọ này nguyên vườn khoai sọ luôn này bên kia là dê con kìa Ừ, rau muống tốt đúng các còn kia là à, dê các con dê về thế mình đòi ăn nữa bạn có mấy trái ba có mấy trái xoài mình chưa ba được kia là mướp rau này các bạn rau non quá nhờ Đây cách rau muống đấy các bạn hàng ngày mình làm vườn với làm rau thôi các bạn các bạn thấy mình hay rau không các bạn tí nữa mình sẽ đi quay mấy cái cái cái kia cho bạn các bạn xem nha này kia tiếp tục mình thu hoạch rau đay ở khu này nè Xin chào tất cả các bạn nha Đây mình quay với các bạn xem nè các bạn Đây nó chặn chỗ rồi nè Thấy không ơi chặn lại nè bị chốt lại đấy các bạn chặn tre rồi chặn cây gai rồi đó các bạn những cách xã hội mà đấy các bạn về làm thì mới có ăn các bạn ạ xoài đó xoài này không cái này vừa vừa nằm mình sẽ bao cho xoài đó bạn hoa này các bạn mới trồng luôn nè mới đào đất xong trồng rau luôn mà nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn đăng ký kênh chia sẻ comment và đăng ký kênh mình xin kết thúc video tại đây và đó chào các bạn tiếp video mới nhất